Chào mừng quý nhà đầu tư quay trở lại với chương trình tiêu điểm thị trường của VN Direct. À, tiếp nối hai số trước của chương trình tiêu điểm thị trường thì hôm nay VN Direct mang tới quý nhà đầu tư ờ, một ngành mới tiếp theo đấy là ngành bất động sản. À, tham gia buổi chương trình hôm nay thì có anh Du thuộc khối D-Trade và mình là trường thuộc khối ờ, tư vấn đầu tư. Thì đó, mọi người có thể nhìn thấy mọi người có thể nhìn thấy trên slide đấy là cái luận điểm về cái triển vọng của ngành bất động sản cho 3 năm tới thì nó sẽ đến từ ba điểm chính đấy thứ nhất là các dự án đầu tư hạ tầng sẽ thúc đẩy các uh, giá bất động sản ở các vùng ven đô thị thứ hai đấy là làn sóng chuyển dịch uh, sản xuất từ Trung Quốc sang uh, các nước khác mà người ta gọi là China cộng một đấy là sang uh, các nước Indonesia, Việt Nam, Malaysia, uh, Philippines và có thể là Myanmar nhưng với tình trạng bất ổn của của Myanmar hay là uh, Thái Lan hiện tại thì uh, Việt Nam được lựa chọn là điểm đến hàng đầu cho các nước trong khu vực cho các nước uh, khi mà chuyển dịch làn sóng sản xuất từ Trung Quốc sang uh, các nước Đông Nam Á tiếp theo đấy một đối với ngành bất động sản thì đối với bất động ngành bất động sản nghỉ dưỡng thì khi mà Covid uh, được kiểm soát nhờ tiêm chủng uh, tiêm chủng trên quy mô toàn cầu thì ngành du lịch sẽ quay trở lại thì ngành bất động sản nghỉ dưỡng sẽ được uh, dự báo sẽ được hưởng lợi Tuy nhiên thì mình nghĩ là trong năm 2021 thì ngành bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chưa có cơ hội phục hồi khi mà bất động sản à, khi mà chương trình tiêm chủng vaccine hiện tại cũng đang chỉ đến từ các nước à, châu Âu và châu Mỹ khi trong khi để mà các nước khác có thể mở cửa lại thì đâu đấy khoảng 70% dân số phải được tiêm chủng toàn diện thì mình nghĩ năm 2022 thì sẽ bắt đầu có thể có sự phục hồi cho ngành bất động sản nghỉ dưỡng à, tiếp theo slide đấy đấy là mọi người có thể nhìn vào đây đấy là các bước thực hiện à, các bước thực hiện một dự án bất động sản ở đây có đang có, có khoảng uh, 11 10 10 uh, 14 bước 14 bước một dự án đối với một dự án được thực hiện thì phải vượt qua 14 bước trong đó các bước liên quan đến đến ờ, làm hoàn thành các thủ tục liên quan đến với nhà nước thì thường sẽ chiếm thời gian lâu nhất đối với một dự án phức hợp nghĩa là có cả đất ở đất dịch vụ và đất dịch vụ và đất uh, tiện ích thì thường sẽ đâu đấy mất khoảng 3 đến 5 năm đối với lại một nhà đầu tư bình thường còn nếu với lại một nhà đầu tư mà có năng lực tài chính hoặc là có mối quan hệ uh, có mối quan hệ ở đây mối quan hệ sâu với lại uh, với lại chính phủ hay là chính quyền tại uh, tại tỉnh đó thì thường sẽ mất khoảng 3 năm từ lúc uh, xin phê duyệt chủ trương đầu tư đến lúc uh, làm giá đất và đến lúc được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến lúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn Vin sẽ là một uh, ờ, Vingroup, à, uh, Vinhome sẽ là một trường hợp như thế với một dự án mà mới bắt đầu từ lúc xin chủ trương phê duyệt đến lúc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Vin đối với Vin khoảng mất khoảng khoảng 3 năm. Còn đối với các uh, công ty ờ, các doanh nghiệp khác thì thường sẽ thời gian đấy sẽ mất lâu hơn thời gian uh, này. And quay trở lại thì uh, mọi người có thể nhìn thấy trong dài hạn thì cái một đối với một ngành thuộc ờ, đối với một công ty thuộc ngành bất động sản thì cái quỹ đất của nó sẽ là cái cái đánh giá triển vọng dài hạn cho doanh nghiệp đấy quỹ đất đây thì bao gồm cả là quỹ đất sạch tức là quỹ đất đã được uh, cấp 1 trên 500 quỹ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất uh, và thanh toán nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ uh, tài chính đối với nhà nước hoặc là thứ hai đấy là quỹ đất quy hoạch nghĩa là quỹ đất mà các uh, các chủ đầu tư này đã được cấp giấy chứng nhận 1 trên 500 còn đâu các thủ tục khác ví dụ như quyết uh, xin phi duyệt chủ trương đầu tư hay là nghĩa vụ tài chính thì chưa nộp đó thì uh, trong dài hạn thì hai yếu tố đó một uh, hai yếu tố là quỹ, về quỹ đất sạch và quỹ đất quy hoạch sẽ là động lực cho doanh nghiệp ở đây một số doanh nghiệp đáng chú ý đấy là Vinhomes, uh, Đích và công ty cao su Đồng Phú uh, trong ngắn hạn Phước Hòa cao su Phước Hòa uh, trong ngắn hạn thì trong ngắn hạn thì ờ, đối với mẹ một doanh nghiệp trong ngắn hạn thì triển vọng sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh đối với mọi người có thể biết đấy là khi mà một doanh nghiệp bất động sản thì kết uh, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc vào thời gian mà người ta thời gian mà các doanh nghiệp này ghi nhận uh, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đối với một doanh nghiệp thì thường như lúc nãy mình nói có nói đến là xin dự án mất khoảng 3 năm thời gian triển khai đối với đại nhà cao tầng thì khoảng 20 ngày một sàn Ờ, thì đâu đấy nó sẽ còn tầng độ một dự án trung bình khoảng 30 tầng thì nó sẽ mất khoảng uh, cũng khoảng gần 2 năm để ờ, để để, được ghi nhận để được bàn giao đối với lại một dự án thấp tầng với một dự án thấp tầng có thể là đất nền hay là biệt thự thì thường thì người ở ta sẽ chuyển uh, người ta sẽ bàn giao theo kiểu là đất nền đối với lại các tỉnh ở ngoài khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn đối với lại ở Hà Nội Hồ Chí Minh thì người ta sẽ phải xây dựng lên thì xây dựng lên đâu đấy nó cũng chỉ mất khoảng tầm khoảng nửa thạ à, nửa năm để có thể ghi nhận thì đấy tùy thuộc vào đối với lại doanh nghiệp đấy là dự án đang triển khai chủ yếu là gì thì cái thời gian ghi nhận tiếp thời gian ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sẽ tác động đến kết quả kinh doanh ngắn hạn đối với lại uh, trong ngắn hạn thì mình có để ý mọi uh, quý nhà đầu tư có thể xem xét đấy là các công ty đấy là Nam từ uh, ờ, nhà Từ Liêm, thứ hai là Đất Xanh và thứ ba là công ty uh, Solar Daisy Châu Đức. Về cụ thể một từng uh, doanh nghiệp thì mọi người có thể theo dõi thứ nhất là ờ, VSM VSM thì như mình có nói đấy là triển vọng của một doanh nghiệp bất động sản thì sẽ phụ thuộc vào quỹ đất mà công ty đó sở hữu đối với VSM thì lợi thế cạnh tranh của nó sẽ là quỹ đất lớn nhất cả nước dự tính ước tính là 150 triệu mét vuông bao gồm cả quỹ đất sạch và quỹ đất đang trong quy hoạch tức là quỹ đất đang trong diện được uh, cấp 1 trên 500 hoặc là đã, đang trong ờ, giai đoạn xin chủ trương đầu tư tiếp theo đấy là cái lợi thế cạnh tranh của VSM đến từ khả năng triển khai vượt trội dự án giúp giảm thời gian từ lúc xin dự án đến lúc ờ, thời đến lúc triển khai cái thứ ba đấy là hệ sinh thái của bất động ờ, hệ sinh thái cùng với sản phẩm bất động sản thì mọi người có thể để ý lấy là Vinhomes thì ờ, không chỉ bán mỗi nhà mà người ta còn bán cả tiện ích gồm có Vinmec, Vinschool và các dịch vụ khác trong đại đô thị của Vinhome mọi người có thể nhìn thấy dự án của Osh, dự án của Vin Gia Lâm thì dự án quy mô khá là lớn nhưng mà hiện tại theo những số liệu của ừ, VN à, của bên mình có thì uh, dự án đã bán được đâu đấy khoảng tầm 50% số căn của của của uh, uh, của dự án về uh, về catalyst cho Vinhomes năm nay đấy là tiếp tục mở ba, mở bán ba đại dự án nữa sẽ thúc đẩy thúc đẩy tăng trưởng ba đại dự án có đó là dự án Vinhomes ở Đan Phượng uh, Vinhome ở ờ, ở Đông Anh và một dự án Vinhome ở bên uh, ờ, Văn Giang của Hưng Yên về về giao dịch cổ phiếu sẽ có lực hỗ trợ mua từ các chỉ số khi mà uh, mọi người có thể biết đấy là đấy là Vinhome là một trong những các công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường, công ty uh, top 5 công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường. Do đó nếu mà trong trường hợp mà Việt Nam được nâng từ uh, thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thì các công các quỹ đầu tư vào Việt Nam sẽ chủ yếu mua cổ phần của các công ty mà có vốn hóa lớn và còn zoom trong đó VSM là một trường hợp đáng chú ý với định giá thì trong năm 2021 thì định giá mình dự ước tính đấy là Vinhome lợi nhuận sau thuế sẽ ước tính khoảng 26 tỷ tương đương với lại năm trước giá mục tiêu thì ước tính khoảng 120 nghìn ờ, doanh nghiệp thứ hai mà mà chương trình muốn đưa đến cho quý nhà đầu tư đấy là tổng công ty ờ, phát triển nhà đô thị Đích thì mọi người có thể thấy đấy là Đích lợi thế của Đích đấy là sở hữu quỹ đất quỹ đất khá ở các ờ, thành phố ven thành phố ven ờ, đô thị lớn ví dụ như Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc đang triển số diện tích đang triển khai khoảng 1.600 hect trong đó là nếu mà tính cả dự án đang lập quy hoạch à, tính cả quỹ đất đang lập quy hoạch thì khoảng 3.000 hect nợ vay của đích khá thấp so với trung bình ngành khoảng 12% tổng tài sản rủi ro của đích sẽ đến từ giá đất vùng ven tăng nó à, sẽ đến dẫn đến là thời gian kéo dài trong khâu đền bù đích hiện tại đang có hai dự án đang triển khai đấy là khu du à, dự định triển khai đấy là khu du lịch à, khu đô thị Bắc Vũng Tàu quy mô khoảng hơn 90 hecta thứ hai là khu à, đô thị Long Tân ở à, Long Thành trong khi dự hai dự án này đều là vùng ven nhưng mà giá đất của hai giá đất thị trường của hai uh, tỉnh này đang tăng khá là mạnh trong khi trong khi ờ, đích thì hiện tại đang chỉ được ờ, đền bù được khoảng đâu đấy khoảng tầm 10 đến 12 phần trăm so với quỹ đất của cả khu này nên do đó nếu mà trong trường hợp giá đất thị trường tăng thì cái chi phí mà đích phải bỏ ra sẽ khá lớn về đích định giá cho uh, năm dự báo cho đích cho năm nay thì dự báo lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2021 đạt khoảng 650 tỷ catalyst cho cho tức là cái uh, cái cái xúc tác sẽ xúc tác có thể khiến giá của đích có biến động uh, khá lớn trong năm nay đấy là tái cơ cấu hoạt động kinh doanh với sự góp mặt của cổ đông lớn đến từ nhóm Him Lam là một chủ đầu tư uh, bất động sản khá có uy tín trên thị trường với lợi nhuận thuế của đích năm nay có hơn năm ngoái lợi nhuận của đích năm nay thì em nghĩ cũng gần tương tự với năm ngoái tương tự với năm ngoái Tiếp theo đấy là một doanh nghiệp nữa, một doanh nghiệp uh, bất động sản midcap đấy là NTL. NTL thì dự báo năm nay kết quả sẽ khá tích cực đến từ uh, việc ghi nhận dự án quốc lộ 32. Tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn đấy là hưởng lợi từ giá Hoài Đức, giá uh, giá của Hoài Đức tăng đến từ khi mà Hoài Đức được chuyển từ huyện lên quận. Thứ hai lấy là một cái dự án của NTN đã triển khai khá lâu từ ờ, ở Hoài Đức dự án khu đô thị Bắc ờ, quốc lộ 32. Bây giờ hiện tại NTN ờ, hiện tại đang còn quỹ đất khoảng 2 hecta ở đó nữa, giá bán thì trung bình khoảng từ 30 đến 35 triệu. Dự báo thì dạ, dự báo năm nay với việc mà NTN bán hết được quỹ đất này thì lợi nhuận của dự án sẽ đến khoảng tầm khoảng 450 tỷ. Tiếp theo đấy là một cái triển vọng uh, ngắn hạn cho NTR đấy là bắt đầu đưa vào kinh doanh dự án khu đô thị Bãi Muối. Dự án khu đô thị Bãi Muối với quy mô 23 ha trong đấy diện tích thương phẩm khoảng 9 ha ở uh, ở Hạ, ở Hạ Long. Giá bán thì trung bình khoảng tầm 15 đến 18 triệu. Uh, ờ, NTN đã đây là đất sạch, đây là hoàn toàn đất sạch. NTN đã hoàn uh, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và triển khai được hạ tầng uh, hoàn chỉnh. Còn một cái nữa đấy là cái trong dài hạn à, thì NTN sẽ dự, triển khai dự án khu đô thị dịch vọng tuy nhiên dự án này đang bị vướng khâu ờ, đền bù rủi ro của NTN đến là cái quỹ đất cho kế hoạch chung dài hạn chưa có rõ ràng hiện tại như mình có trình bày trên uh, kia thì hiện uh, NTN đang có hai quỹ đất hai dự án đang triển khai đấy là dự án khu đô thị ở Bắc uh, đường quốc lộ 32 thứ hai là khu đô thị Bãi Muối còn dự án nổ gối đầu cho NTN thì đang đến từ dự án khu đô thị dịch vọng tuy nhiên cái này đang bị vướng ờ, pháp lý khi mà dự án đường ờ, đường Dương Đình Nghệ nối dài chưa vẫn chưa hoàn thiện để đấu nối được vào cái dự án của vào cái dự án ở ờ, khu đô thị dịch vọng này một cái dự án mà NTN đang triển khai cũng đang triển khai xin đấu thầu đấy là dự án khu đô thị núi Hạm ở Hạ Long quy mô khoảng 69 hectare thì đối với lại cái dự án này đấy là quỹ đất mà quỹ đất khá quỹ đất lớn nhất mà Hạ Long hiện tại đang còn thì NTN đang làm thủ tục để xin đấu thầu tuy nhiên mình đánh giá là với một cái dự án như thế thì khả năng rất nhiều ông lớn sẽ bước vào cái khâu ờ, khâu đấu thầu cùng với lại NTN thì khả năng mà NTN được phép ờ, được phép ờ, triển khai dự án này còn bỏ ngỏ do đó cái quỹ đất do đó cái kế hoạch quỹ đất cho chung dài hạn của NTN đang chưa rõ ràng định giá cho NTN thì năm nay sẽ tính là ghi nhận ước tính khoảng 350 tỷ, 85 à, tỷ lợi nhuận trong trường hợp đấy là um, quỹ đất của trong trường hợp đấy là dự án Bắc Quốc lộ 32 bán được khoảng tầm 15.000 mét vuông trong tổng số 20.000 mét trong nhưng nếu mà bán được tốt hơn tức là bán được hết 20.000 mét còn lại thì ờ, cái con số 385 tỷ này sẽ còn uh, lợi nhuận ờ, mà, mà NTL đạt được sẽ còn cao hơn 385 tỷ này thứ hai nếu mà định giá trong theo phương pháp RNAP với không ước tính dự án núi hạn uh, ờ, được đưa vào mô hình thì khoảng 35 giá của NTN khoảng 35 đến 40 40.000 đồng. Tiếp theo đấy là hết Tiếp theo đấy là một doanh nghiệp khác cũng có triển vọng trong ngắn hạn đấy là DXG DXG thì uh, mọi người có thể uh, quý nhà đầu tư có thể nhìn đấy là lợi thế cạnh tranh của DXG đấy là sở hữu quy quỹ đất khá quy mô khoảng 3.300 hec nhưng mà phần lớn trong số 3.300 hec đấy là đất đang trong diện quy hoạch uh, khoảng 1.600 hec đến từ các khu khu công nghiệp một mảng mới mà DG tham gia trong thời gian hiện tại khi mà DG thâu tóm một số doanh nghiệp uh, có có có quỹ đất Ờ, quy hoạch của các dự án khu công nghiệp đối với nệ uh, cái đối với lại dự án mà đất sạch mà, mà DG đã có sẵn thì khoảng diện tích khoảng 128 hecta trong đó dự án lớn nhất đến từ dự án Long Thành uh, Skygem ở ở gần khu gần uh, sân bay Long Thành diện tích khoảng 92 hecta diện đối với lại dự án đó thì uh, DG đã đấy là đất đấu giá thì đất đấu giá đã tức là đất đã được uh, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và là bàn giao đầy đủ về khâu đền bù và giải phóng mặt bằng rồi DDG đang trong quá trình triển khai và đã bán được uh, khá là lớn ghi nhận lợi ghi nhận uh, khoản người mua trả tiền trước trên báo cáo tài chính khoảng 2.000 tỷ thì năm nay DG dự báo sẽ ghi nhận một khoản lớn lợi nhuận đến từ doanh thu và lợi nhuận đến từ dự án Jam Sky này cái điểm nhấn thứ hai đối cho DG đấy là sở hữu một hệ thống phân phối khá khá là uy tín và chuyên nghiệp trên thị trường đó là hệ thống ờ, phân phối đất xanh đất xanh thì ờ, đất xanh cùng với này Senland thì là hai dự hai hai ờ, tổ, tổ chức phân phối bất động sản có chuyên nghiệp và có hệ thống lớn nhất trên thị trường tuy nhiên đất xanh vượt trội so với mình nghĩ đánh đất xanh vượt trội so với lại Senland về thời gian thành lập cũng như cả, các dự án mà mà đất xanh đang phân phối rủi ro đến cho từ đất xanh thì mình nghĩ đấy là cơ cấu phức tạp trong khi ờ, nhiều công ty trong đó với nhiều công ty với tài sản tốt nhưng tỷ lệ sở hữu chỉ ở mức quá bán ở đây có một ờ, công ty là công ty dịch vụ đất xanh tức là công ty môi giới của ờ, môi giới bất động sản của đất xanh thì hiện tại đất xanh hiện tại chỉ đang sở hữu 51% công ty này trong khi mảng môi giới của đất mảng môi giới bất động sản thì kết quả hoạt động kinh doanh khá là tốt với biên dòng ở ờ, với biên gộp lên đến 60 70 phần trăm tuy nhiên ờ, đất đất xanh chỉ đang sở hữu 51 phần trăm thì mình cũng không đánh giá là là cái rủi ro liên quan đến có thể là là chuyển lợi ích từ ờ, từ từ đất xanh sang một số cá nhân nào đấy à, rủi ro thứ hai đấy là đòn bẩy tài chính khá cao hiện tại thì đòn bẩy tài chính của của của đất xanh khoảng 0,64 lần so với vốn chủ trong khi trung bình khoảng uh, đâu đấy toàn tầm 0,56 lần 0,5 lần thì uh, đòn bẩy tài chính khá cao đấy đến từ việc đất xanh luôn tăng uh, luôn tăng trưởng trong các năm gần đây với mảng với việc chuyển từ uh, chuyển từ chuyển từ mảng dịch vụ tức là mảng môi giới sang mảng nhà phát triển nên là trong khi vốn huy động từ thị trường chứng khoán không đủ nên là đất xanh sẽ phải huy động thêm cả từ vốn vay dẫn đến là đòn bẩy tài chính cao về kết quả về kết quả kinh doanh ước tính trong năm nay thì ước tính lợi nhuận của đất xanh trong năm nay sẽ đạt khoảng 806 tỷ đấy là trong trường hợp thận trọng còn nếu mà um, trường hợp mà dự án Gem Sky Long Thành mà DG ghi nhận uh, hoàn toàn bộ toàn bộ uh, kết toàn bộ uh, số tiền đã đã bán thì mình nghĩ kết quả lợi nhuận của DG trong năm nay sẽ khá là sẽ là còn cao hơn số 806 tỷ này. Catalyst trong ngắn hạn của DG đấy là đến từ mảng IPO mảng môi giới tức mảng DES. Tuy nhiên trong nếu mà IPO mảng này thì như mình nói tỷ lệ sở hữu của DES uh, ờ, tỷ lệ sở hữu của DG tại uh, môi giới đất xanh hiện tại chỉ có là hơn 51% nếu mà IPO mảng này và DG có có ý định thoái vốn thì dẫn đến là cái kết quả kinh doanh của DXG sẽ bị ảnh hưởng khá là lớn khi mà cái mảng uh, mảng uh, môi giới này của DXG hiện tại đóng góp tầm khoảng uh, ờ, 30% vào lợi nhuận của DXG cao su Phước Hòa. Đây là một uh, cao su như mọi người như quý nhà đầu tư có thể biết thì cao su Phước Hòa có lợi thế cạnh tranh khá là lớn với việc sở hữu 15.000 hecta đất cao su tại uh, Bình Dương chủ yếu tại Bình Dương mà hiện đất cao su này có thể sẵn sàng được chuyển thành đất Ờ, khu công nghiệp trong trường hợp mà xin được quy hoạch thì ờ, hiện cái thứ hai đấy là PSR dẫn đầu trong việc uh, chuyển đổi cao su đất cao su sang đất phát triển công nghiệp như mình nói ở trên rủi ro cho DSR ở à, PSR thì đến từ việc trì hoãn phê duyệt các chuyển trì hoãn phê duyệt chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp thứ hai là tỷ lệ hấp thụ uh, thấp hơn của uh, các khu các dự án khu nghiệp tuy nhiên mình đánh giá cái rủi ro này khá thấp khi mà Việt Nam đang trở thành một điểm đến của dòng đầu tư ờ, vốn nước ngoài với Catalyst cho PSR thì ờ, dự án kỳ vọng dự án khu nghiệp v 3 sẽ dẫn dắt lợi nhuận trong ngắn và trung hạn ngắn và trung hạn tiếp theo đấy là triển vọng tích cực trong mảng cao su tự nhiên thì ờ, hiện tại đối với lại mảng cao su tự nhiên thì doanh thu đóng góp vào cho ừ, ở cho PSR khá lớn tuy nhiên biên lợi nhuận gộp à, tuy nhiên lợi nhuận gộp đóng góp cho mảng này thì cũng không quá cao chỉ khoảng tầm 20 phần trăm biên lợi nhuận à, cho khoảng cho lợi nhuận dòng của của PSR thôi định giá của PSR theo phương pháp RNAT thì khoảng tầm 75 đến 80 k đấy là trong trường hợp là giá đất khu công nghiệp mà ờ, vẫn giữ mức ở Bình Dương giữ mức khoảng tầm 90 đô trong nhưng mà tuy nhiên hiện tại thì giá đất khu công nghiệp ở Bình Dương đang có xu hướng tăng tiệm cận nhiều khu nghiệp có giá lên đến 120 đô thì đây là một giá 75 đến 80 nghìn đấy là giá trong trường hợp thận trọng. Tiếp theo đấy là đến một ờ, doanh nghiệp bất động sản khu nghiệp khác lấy là SSC. Mọi người có thể để ý đấy SSC đang sở hữu một ờ, quỹ đất khá là lớn ở khu công nghiệp Châu Đức với diện tích lên đến 2.200 hectare. Trong đó đất khu công nghiệp khoảng 1.600 hectare và diện tích thương phẩm khoảng 1.000 ờ, hectare và hiện tại quỹ đất thương phẩm mà SSC có thể sẵn sàng bán đến khoảng tầm 600 hecta ờ, khi mà SSC đã bán được đâu đấy khoảng tầm 40% trong tổng số 1.000 hecta đất thương phẩm khu công nghiệp. Cái thứ hai đến là cùng với lại đất khu công thương phẩm khu công nghiệp thì SSC cũng có một khu ờ, đô thị ờ, Hữu Phước ở cạnh khu công nghiệp Châu Đức diện tích khoảng 40 hecta thì cái khu công nghiệp khu đô thị này thì SSC cũng đang trong quá trình đền bù tuy nhiên tỷ lệ đền bù đã khoảng khoảng 90% rồi nên là trong khi mà nếu mà trong trường hợp khu tỷ lệ khu lấp đầy khu nghiệp của SSC cao lên thì uh, ờ, SSC có thể sử dụng uh, cái diện tích đất ở khu công khu đô thị Hiệu Phước này để bán cho các uh, công nhân ở đó thì mình nghĩ biên lợi nhuận gộp của mảng này cũng khá cao khi mà giá đền bù của của ừ, mảng của khu đô thị Hiệu Phước này cũng thấp tiếp theo đấy là rủi ro đấy là rủi ro SSC đến từ ờ, SSC vẫn là một doanh nghiệp nhà nước với ờ, công ty Solardaisy đang chiếm khoảng 48% cộng thêm các công ty khác thì tỷ lệ chi phối của nhà nước uh, tỷ lệ chi phối của nhà nước trên 50% và thứ hai lãi suất tăng dẫn đến nợ vay hiện tại thì um, SSC đang có nợ tầm khoảng uh, SSC đang có tầm nợ tầm khoảng 1.200 tỷ 1.200 tỷ trong khi nếu mà trong trường hợp lãi suất mà tăng lên thì mà cộng thêm cái trường hợp mà STC không chuyển nhượng được ờ, đất nữa thì cái áp lực trả lãi cũng khá là lớn 1.200 tỷ đâu đấy tầm khoảng 120 tỷ một năm lại tiền lãi tuy nhiên với việc uh, dòng tiền uh, từ bán khu công nghiệp hiện tại đất khu nghiệp hiện tại của SSC vẫn khá lớn thì mình nghĩ đâu đấy cái rủi ro đến từ việc đòn bẩy cao này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến triển vọng của doanh nghiệp định giá thì định giá theo phương pháp RNAP thì giá trị nội tại của SSC khoảng tầm 70.000 đấy là trong trường hợp giá đất khu công nghiệp của SSC khu công nghiệp Châu Đức khoảng tầm 60 đô ờ, cái thứ hai đấy là lợi với triển vọng ngắn hạn thì uh, lợi nhuận năm 2021 của SSC dự kiến sẽ đạt 360 tỷ tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020 à, ờ, Xin chào quý vị nhà đầu tư sau đây chúng ta sẽ quay lại với ờ, phần nhận định phân tích kỹ thuật Cảm ơn Trường về những cái thông tin ờ, chia sẻ về ngành ờ, bất động sản nói chung, bao gồm bất động sản nhà ở và ờ, bất động sản công nghiệp. Thì đầu tiên với các phiếu bất động sản thì chúng ta quan sát Vinhome là cổ phiếu đầu ngành. Hiện Vinhome vẫn là cổ phiếu mà có quỹ đất lớn nhất, khả năng triển khai nhanh và uy tín rất là tốt. Ngoài ra Vinhome thì vẫn là cổ phiếu mà nằm trong top những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, đứng thứ ba về vốn hóa thị trường thì uh, giao dịch Vinhome thì thực ra là theo quan sát của du thì nó cũng khó rất khó chết đinh cho khách hàng ngắn hạn tại vì ờ, cổ phiếu này có những cái biến động nó rất là thất thường người thấy là có những biến động lên rất là mạnh và rơi cũng rất là nhanh những đợt sóng tăng thì nó cũng rất gấp gáp và những đợt sóng rơi nó rất là nhanh nó rất khó để để chế định ngắn hạn à, nếu mà nhìn triển vọng từ khi niêm yết đến nay thì Vinhome đang giao dịch ở vùng giá cao nhất từ khi niêm yết tức là sau nhiều lần tăng giảm thì cổ phiếu đã vượt được cái đỉnh của 2018 đến 2020 nó cho thấy rằng ờ, cổ phiếu này, này cái triển vọng trung hạn và ngắn hạn vẫn là tăng thôi tại vì ờ, khi mà các cổ phiếu nó vượt được những cái đỉnh ờ, trong khoảng 1 2 năm thì rõ ràng cái triển vọng giá phía trước nó sẽ sẽ rất là sáng. Tuy nhiên rằng cái tuy nhiên cái cái cách chết định của cổ phiếu Vinhome cũng tương đối khó tại vì Vinhome thì thường được các quỹ chỉ số người ta mua bán rất là mạnh. Và cái hoạt động giao dịch của khách hàng cá nhân ở trên Vinhome cá nhân du quan sát thì không thấy nhiều còn uh, triển vọng uh, ngắn và trung hạn thì rất là tích cực tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh uh, trung hạn về mặt uh, kỹ thuật thì giả định như uh, trong năm 20, 2021 Vinhome có một đợt tăng nữa bằng cái đợt tăng từ uh, tính chúng ta tính từ tháng 10 đến uh, vùng đỉnh giá năm nay Đấy, thì uh, có lẽ ừ, cái mốc giá quanh 120 hay 130 thì có lẽ là hợp lý đây là về thuần về mặt kỹ thuật giả định như Vinhomes tích lũy tại đây và có một nhịp tăng nữa trong năm 2021 thì cái cái cái kỳ vọng 120 130 có thể xảy ra nhưng thực ra nếu mà nhìn đến mức giá này thì như thế cái kỳ vọng nó cũng sẽ khoảng 20 phần trăm tối đa 20 đến 30 phần trăm thì nó cũng thực sự nó cũng không quá lớn không nhỏ nhưng không lớn nhưng mà cũng, rất khó để trading kiếm được cả cái khoảng lợi nhuận đấy tại vì cái cách của Vinhome mỗi khi nó tăng rất là khó chịu các bạn nhìn cái đợt tăng giá tính từ tháng 4 đến tháng 10 mọi chúng ta thấy là các nhịp tăng giảm rất là sốc và để kiếm được ờ, khoảng 3% lợi nhuận thì cũng cũng tương đối khó khăn. Có thể có những nhịp tăng ngắn khoảng 15 15% thì có thể xảy ra. hôm có lẽ phù hợp hơn với những cái khách hàng lớn có dòng tiền lớn và đầu tư lâu dài của một doanh nghiệp đầu ngành bất động sản Việt Nam. Với cái kỳ vọng quỹ đất lớn, ờ, ờ, khả năng triển khai mạnh mẽ, tiềm lực tài chính mạnh và nó không phù hợp lắm với khách hàng trading ngắn hạn. Ngoài ra thì Vinhome có thể kỳ vọng khi mà ờ, thị trường Việt Nam được nâng hạng thì các cái quỹ chỉ số người ta sẽ mua mạnh vào những cái cổ phiếu mà thuộc top vốn hóa. Trong cái đấy Vinhome thì không bị giới hạn room. À, có bị giới hạn room nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa cho cho khối ngoại người ta mua vào. Cổ phiếu thứ hai chúng ta quan sát đấy là DIG. Thì DG trong năm 2020 nó có cái đợt tăng giá rất là tốt. Nếu mà tính từ giá thấp nhất ở vùng giá 10 lên cao nhất là giá 35 đầu 2021 cổ phiếu này tăng khoảng 3,5 lần và hiện tại thì cổ phiếu này vẫn trong một cái cái nhịp điều chỉnh ờ, sau khi có cái nhịp tăng 3,5 lần trước đó cổ phiếu vẫn chưa vượt được đỉnh ờ, các cổ phiếu bất động sản thì ờ, trong những năm mà thị trường bất động sản tăng mạnh thì giá cổ phiếu bất động sản tăng nhiều lần là chuyện bình thường ví dụ như ta chứng kiến năm 2007 hay 2010 khi mà các địa phương có giá đất tăng thì các cổ phiếu bất động sản sở hữu quỹ đất lớn thì cái mức giá tăng rất là rất là nhiều có những cổ phiếu tăng mấy chục lần ví dụ như Hà Đô hay SZ đúng không thì ờ, với mức tăng 3,5 lần mặc dù chúng ta nhìn có thể là nó nó hơi hơi ái ngại vì cái mức tăng ngắn hạn nhưng mà nếu mà nhìn theo triển vọng ờ, quỹ đất của các doanh nghiệp và nhìn cái triển vọng giá đất trong năm 2021 và nhiều chuyên gia dự báo có thể tăng thì rõ ràng triển vọng của các doanh nghiệp bất động sản nó vẫn còn tại vì bây giờ cái khả năng di chuyển của người nó sẽ tốt hơn khi mà cái ờ, tầng lớp trung lưu xuất hiện nhiều và nhiều người mua được ờ, xe ô tô nên cái việc mà đi xa cách ờ, thủ đô khoảng 10 20 cây nó trở nên dễ dàng hơn. Ở nhiều địa phương khác cũng thế. Và người ta chấp nhận là mua những mảnh đất nó ở xa trung tâm một chút để mà tận hưởng cái ngày cuối tuần yên ả à, thì cái khả năng tăng giá đất của những cái khu đất ở ngoài khu đô thị nó có nhiều tiềm năng tăng giá khi mà triển vọng tăng trưởng ngành ô tô ở Việt Nam vẫn rất là lớn giả định với ờ, DG nếu mà trading theo phương án phân tích kỹ thuật ý, thì cá nhân du sẽ mua khi khi nào nó vượt ừ, cái cái mức đỉnh giá 35 36 của đợt tháng 1 vừa qua tức là đợt 18 tháng 1 thì cái đó triển vọng của cổ phiếu nó sẽ sẽ mạnh hơn nếu mà nhìn chúng ta thấy rằng ờ, cái vùng giá 35 36 nó cũng chính là vùng cái đỉnh giá của đích năm 2009 2010 người thấy là đúng cái vùng đỉnh điểm của đích cách đây 11 ờ, năm thì nếu mà cổ phiếu này vượt qua cái cái vùng đỉnh giá này thì thì có nghĩa là sau đấy nó sẽ không còn cái đỉnh nào giới hạn nó nữa và thường những cổ phiếu nào vượt những cái đỉnh một năm đỉnh 2 năm đỉnh 5 năm đỉnh 10 năm thì đều là những cổ phiếu mà có mức tăng trưởng tuyệt vời tại vì nó đã thoát ra khỏi những cái vùng giá nó bị đè nén trước đấy và nó sẽ có nhiều cơ hội để vươn đến những cái mức giá cao hơn còn nếu mà bây giờ mọi người giao dịch ở vùng giá dưới 35.000 đồng cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta vẫn đang giao dịch dưới đỉnh và nó có cái giới hạn ở vùng giá 35 36 thì cái kỳ vọng ở vùng giá này lên vùng đấy cũng không không nhiều có khoảng 10% trong khi rủi ro nếu mà thị trường gặp rủi ro ở vùng 1.200 điểm như hiện tại nó sẽ sẽ làm cho mọi người thiệt hại nhiều hơn tốt nhất là nên kiên nhẫn đợi khi giá cổ phiếu nó vượt qua 35 36 nghìn thì cái chu kỳ tăng giá nó sẽ mạnh mẽ hơn chúng ta không nên lo ngại rằng giá cổ phiếu nó tăng mạnh trong ngắn hạn tại vì nếu mà quỹ đất lớn và giá đất bất động sản tăng thì các công ty bất động sản sẽ tăng giá rất là mạnh tại vì họ vừa xin được dự án giá rẻ họ lại bán ờ, mua từ ngọn bán từ mua từ gốc bán đến ngọn tức là họ tạo ra hạ tầng họ nâng được giá trị của bất động sản lên thì rõ ràng là cái lợi nhuận nó đem lại rất là lớn so với chúng ta mua bất động sản ở ngoài à, công ty thứ hai chúng tôi đánh giá là đất xanh đất xanh à, trong hai năm 2020 đến 2021 cũng có một đợt tăng giá rất là mạnh cũng từ vùng giá 10 vừa qua lên giá 25.000 đồng cổ phiếu ở trong cái, nhịp tăng vừa qua thì uh, cũng có khuyến nghị à, các nhà đầu tư mua phiếu đất xanh ở vùng 18 và chốt lời ở vùng 22.8 khi mà thị trường gặp một số cái rủi ro ở vùng đầu tháng 1. Tuy nhiên cổ phiếu đất xanh thì ờ, trong vài tuần qua thì vẫn diễn biến rất là tốt. Ờ, cổ phiếu này vẫn có mức tăng tiếp sau khi điều chỉnh mùng 18.000 ờ, thì cổ phiếu nó tăng lên 25. Và hiện tại thì nếu mà nhìn trong một tuần qua thì cổ phiếu nó đang có một cái phây điều chỉnh nhỏ. Và nếu chúng ta nhìn rộng hơn chúng ta thấy rằng đất xanh có cái đỉnh 2018 ở vùng khoảng 27 28 000 đồng cổ phiếu. Thì đây cũng là một cái cản trở cổ phiếu này. Nhưng ngược lại nếu mà đất xanh vượt qua cái kháng cự này thì rõ ràng cái triển vọng tăng giá phía trên nó rất là lớn và có lẽ câu chuyện ờ, vượt ờ, đỉnh giá 27 28 thì phải đợi đến khi đất xanh có những cái động thái về IPO của đất xanh ờ, dịch vụ đất xanh môi giới đấy thì rõ ràng nó sẽ có động lực để kích hoạt cổ phiếu này tăng giá mạnh hơn thì rõ ràng cổ phiếu này trong ngắn hạn đang có có xác suất có một nhịp điều chỉnh để lấy xung lực để vượt lại cái vùng giá 28 cũng rất khó để vượt và cái cách giao dịch của đất xanh mọi người thấy là nó cũng nặng tính đầu cơ tức là khi lên thì rất là mạnh và khi thị trường gặp những cái rủi ro nó xuống rất là mạnh ví dụ như 2018 đến 2020 cổ phiếu này cũng giảm từ 27 28 nghìn về mức giá 7,5 nghìn tức là nó nặng tính đầu cơ hơn là những cái cổ phiếu ngành sản xuất hay ngành ờ, tiêu dùng bán lẻ đúng không ạ thì rõ ràng cổ phiếu này sẽ phù hợp với những người thích đầu cơ nhưng mà nên đợi hoặc là chúng ta mua ở một cái vùng giá mà nó nó đủ hấp dẫn ví dụ như vùng 17 18 nghìn nó là cái vùng hỗ trợ tính từ tháng ờ, 1 tháng 10 2019 đến ờ, tháng 1 năm 2021 bây giờ nó thành cái hỗ trợ vùng 17 năm đến 18 còn nếu như đã mua chết đinh ờ, theo kỳ vọng lớn thì mọi người nên đợi nó vượt 27.5 còn nếu như mua để thăm dò thì nên mua ở vùng hỗ trợ 17.5 đến 18 tức là phải có một nhịp điều chỉnh còn nếu như chúng ta mua ở cái giá lưng chừng như này thì nó nó rất là rủi ro tại vì kháng cự rất là gần nó chỉ cách khoảng 10% 10 15% trăm không đủ hấp dẫn để chúng ta mua vào trường hợp thứ ba nữa là nhà từ liêm đúng không ạ nhà từ vâng. liêm thì à, cũng là một cổ phiếu tăng mạnh trong trong 3 năm qua nếu chúng ta quan sát chúng ta thấy rằng nhà từ liêm thì bắt đầu tăng giá mạnh từ cuối 2018 khi mà những cái hoạt động cái tái cơ cấu doanh nghiệp nó bắt đầu ờ, kết thúc và doanh nghiệp bắt đầu hạch toán lại doanh thu lợi nhuận khá là tốt thì như năm 2020 thì nhà từ liêm cũng hạch toán được doanh thu lợi nhuận khá là tốt và mức cổ tức thì như mình nhớ thì khoảng 15 đến 30 phần trăm một năm bằng tiền đấy là mức ờ, cổ tức rất là tốt với một cổ phiếu giá 2x hiện tại nếu mà nhìn theo triển vọng ờ, trung hạn thì rõ ràng Hà Đô tích cực hơn là là đích và đất xanh à, tức là nhà Từ Liêm tích cực hơn tại vì năm 2021 nhà Từ Liêm có cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước vào năm 2019 là cổ phiếu nó đã vượt đỉnh và trong ngắn hạn thì hiện tại cổ phiếu này cũng vượt đỉnh tức là trong vài tuần qua cổ phiếu này cũng vượt vùng đỉnh giá khoảng 27 và cổ phiếu này đang ở trong cái phây tăng giá cả ngắn và trung hạn thì nhìn triển vọng nó sẽ sẽ tích cực hơn những cổ phiếu như đích hay là uh, đất xanh rõ ràng rằng với nhà từ liêm thì hiện tại nó cũng không có cái đỉnh ở phía trước cả nó đã vượt qua hầu hết các đỉnh nếu mà chúng ta nhìn kể cả đỉnh 2008 lẫn đỉnh 2010 những cái cơn sốt đất rất là lớn trong thời gian đó thì với cá nhân mình mình đánh giá nhà liêm khá cao tại vì nó đang ở khía cạnh kỹ thuật đó là cổ phiếu vượt đỉnh chất xúc tác có lẽ đến từ cái câu chuyện mà trường trao đổi tức là cái giá đất ở hoài đức có thể tăng giá khi mà Ờ, Hoài Đức được lên quận và thứ hai là như nãy mình trao đổi cái khả năng ờ, tăng trưởng ngành ô tô nó cũng kéo theo cái việc người ta sẵn sàng ra ở xa Hà Nội một chút <clears throat> đi lại nó cũng dễ thuận tiện hơn ờ, giá đất nó cũng tăng vì thế thì với nhà Từ Liêm thì cá nhân Du đã cho khuyến nghị ở trên ý tưởng giao dịch ở vùng giá 27 28 và kỳ vọng ở vùng giá khoảng 37 đến 38 tức là nó sẽ tương đương với lại Fibonacci của một ờ, uh, 61.8 thì chúng ta đặt uh, mức tăng vào đây Đấy, thì nó sẽ tương đương với Fibonacci khoảng 61.8 cho chúng thực hiện lại Này, tương đương khá giá khoảng 37 38 nếu mà giả định ờ, cái sóng tăng từ ờ, cuối 2018 đến giữa 2019 là sóng tăng 1 và cái sóng ờ, giảm từ giữa 2019 đến đầu 2020 là sóng giảm 2 thì chúng ta đang ở sóng tăng 3 lớn cổ phiếu có thể tăng đến giá 37.5 đến 38 ở mức tương đương Fibonacci 31 161.8 nên là giả định mặt kỹ thuật rõ ràng để tăng đến mức giá đấy thì nó có thể cần đến đến 3 đến 5 tháng còn ngắn hạn thì cổ phiếu này vẫn đang trong xu hướng tăng và chúng ta phải ứng xử với cổ phiếu theo theo xuống thị trường khi thị trường có những cái biến cố nó bất thường thế rõ ràng triển vọng rất là tốt nếu mà nhìn theo kết quả kinh doanh kỳ vọng giá đất và đồ thị kỹ thuật cổ phiếu thứ ba chúng ta à, thứ tư chúng ta đánh giá đấy là phước hòa thì phước hòa thì nếu mà nhìn thì nó cũng cũng tích cực tại vì ờ, tính từ 2018 đến nay thì các cổ phiếu cũng đang xây những cái đáy sau có hơn đáy trước tức là triển vọng trung hạn nó đang là đi lên và đỉnh sau có hơn đỉnh trước đỉnh 2021 thì cao hơn đỉnh 2019 nhưng rõ ràng cái cách tăng cổ phiếu này thời gian qua nó cũng khá là yếu và hiện tại nếu mà nhìn thì nó đang trong một cái nhịp điều chỉnh phiên dịch ngày hôm nay thì Phước Hòa có dòng tiền và rất là tốt thanh khoản 2,2 triệu có lẽ là gấp 3 lần so với trung bình ngày thường gấp gấp hơn 2,5 lần thì nếu nhìn về mặt kỹ thuật thì giả định nếu mà mua ở vùng giá hiện tại thì cái cái đỉnh ngắn hạn nó vẫn nằm ở vùng 70 71 nó vẫn là cái cản trở ngắn hạn và cổ phiếu này sẽ bước vào nhịp tăng mới mạnh hơn nếu mà cổ phiếu này vượt qua cái đỉnh ở vùng 7 bánh 11 thì nếu mà tính từ vùng giá này lên vùng đấy cũng khoảng 15% không quá hấp dẫn so với với một cái kỳ vọng chấp nhận chúng ta chấp nhận một cái rủi ro 10% thì nó không quá hấp dẫn tức là cái phần thưởng trên rủi ro không không quá hấp dẫn nhưng nếu cổ phiếu này vượt qua cái đỉnh ở vùng 70 71 thì đấy cái, cái tiềm năng nó sẽ được mở rộng hơn thì cá nhân du sẽ lựa chọn mua khi nó vượt cái đỉnh 71 là vượt cái đỉnh của đầu tháng tháng 1 năm 2021 thì nó sẽ đem lại những cái kỳ vọng lớn hơn còn nếu như chúng ta mua ở cái giá hiện tại cái, cái kỳ vọng nó khá là nhỏ và nó không đủ để, để hấp dẫn <clears throat> cổ phiếu cuối cùng trong uh, buổi tâm điểm thị trường ngày hôm nay đấy là SSC cũng là cổ phiếu của khu công nghiệp thì nhìn triển vọng SSC nó cũng tích cực thậm chí nó tích cực hơn cả Phước Hòa tại vì mọi người thấy rằng từ khi niêm yết đến nay thì SSC luôn tạo được các cái đỉnh cao hơn đỉnh trước như chúng ta thấy đỉnh của 2020 thì cao hơn đỉnh của 2019 và năm nay 2021 thì đỉnh cũng đang cao hơn 2020 các cái đáy nó cũng đang ngày một cao hơn tức là cổ phiếu đang trong xu hướng uptrend cả ngắn và trung hạn ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng đang ở cái vùng ờ, đỉnh cũ cách đây cũng vài tuần tức là cái vùng đỉnh ở cuối tháng 1 nếu cổ phiếu nó vượt qua thì rõ ràng cái triển vọng ngắn hạn nó sẽ tiếp tục tích cực tức là vùng đỉnh ở khoảng giá 44.000 hôm nay cổ phiếu này ờ, hơi giảm nhẹ khi mà tiếp cận cái vùng đỉnh cũ thì rõ ràng cổ phiếu này thì ờ, cái xu hướng ngắn hạn nó cũng cũng đang tiếp diễn và nếu như cổ phiếu này vượt cái mốc ờ, đỉnh giá 44.000 thì cái triển vọng nó sẽ tích tích cực và việc mua vào thì ờ, mình nghĩ là nên mua khi nó vượt cái đỉnh giá 44.000 thì nó sẽ tránh cái rủi ro bị hai đỉnh và giả định cổ phiếu này ờ, tăng tiếp một nhịp nữa từ cái mức giá 35 này sau cái nhịp điều chỉnh vừa qua thì cái kỳ vọng ngắn hạn có thể lên 55.000 đồng cổ phiếu nếu mà mọi người mua ở vùng 4445 thì có thể đặt cái kỳ vọng là 55.000 đồng cổ phiếu à, mức cân lỗ nên đặt ở dưới giá 40 tại vì nó cũng tương đương với lại khoảng 10% lúc đấy kỳ vọng à, lợi nhuận sẽ khoảng 20% à, và rủi ro khoảng 10% thì có thể chấp nhận được thì đấy là tất cả những cái cổ phiếu mà, mà buổi tâm điểm thị trường hôm nay chọn ra để đưa đến à, cho nhà đầu tư góc nhìn sơ bộ về ngành bất động sản nói chung và một số cổ phiếu bất động sản à, tiêu biểu. Rõ ràng là ngành bất động sản thì rất rộng lớn và chúng tôi không không đủ thời gian để review hết tất cả các cổ phiếu bất động sản. Hoặc có một số cổ phiếu bất động sản chúng tôi đánh giá là đã phản ánh đúng cái giá trị thực của của cổ phiếu nên chúng tôi cũng không đưa vào trong bản tin ngày hôm nay. Thì uh, quý vị nhà đầu tư nếu quan tâm đến các cái ý tưởng giao dịch uh, trong ngắn hạn với các cổ phiếu bất động sản thì nên theo dõi uh, phần ý tưởng giao dịch trên bảng giá của VN Direct. Khi các cổ phiếu này đạt các cái điều kiện chúng tôi đưa ra thì chúng tôi sẽ sẽ cho vào ý tưởng giao dịch. À, xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tuần sau.